Rồi xin chào các bạn nhá Mình là Hiếu Chúng ta này gặp nhau trên ờ, Hiếu Lan TV Thì do cái đặc thù công việc dạo này mình cũng ờ, tương đối bận Nên là mình đã không ờ, ra được các cái clip đều Đặc biệt là các bạn đang theo dõi trong các cái clip về cây hoa thực dược Thì trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng thực hiện tiếp cái công việc ngắt ngọn những lần tiếp theo Và chúng ta sẽ ngắt những loại màu nào cho nó ra hoa kịp Tết Thì mời các bạn cùng theo dõi đây là những chậu hoa thực dược à, của mình trong các clip trước các bạn đã xem đây à, là màu vàng màu vàng thì à, đang ra rất là nhiều mầm đây các bạn nhìn này các cái ngắt ngọn lần trước này từ có hai cây một chậu mà bây giờ mầm tua tủa rất nhiều rất nhiều mầm và mình đã tiến hành bón thêm phân Đó, phân hữu cơ đấy đây là màu đỏ đây màu đỏ thì mầm nó ít hơn màu vàng bao giờ cũng vậy thực dược thì màu vàng và màu cam thì nó phát triển sẽ mạnh hơn đây màu đỏ màu đỏ đây, đây màu đỏ cái thân của nó nó đậm này à, màu đỏ Đấy, còn bên đây là màu cam này màu cam thì à, các bạn để ý có những cây đã ra hoa luôn nhé này, đã ra lụ này đây ví dụ như đây là lụ này về màu cam nó rất là dễ à, được hai đến lụ này đây một số cây khác cũng đã ra này đây ví dụ cây này, này con lũ này đấy thì à, mình sẽ phải tiến hành ngắt các cái cành này đi đấy còn nếu bạn để nguyên chơi thì như này chúng ta sẽ à, chơi vào cái dịp à, Noel và Tết Dương lịch mình sẽ để một số chậu này để mình chơi vào cái dịp đó còn đâu mà mình phải ngắt đi đây đấy, ví dụ các cái chậu này đây ngắt ra được hai mầm rất là đẹp này đấy, đây các cái chậu này là rất là đẹp đấy, thì ví dụ như cái này thì mình sẽ ngắt cái tận sát đây để lại một cặp lá thôi thì sẽ ra được tiếp hai mầm nữa thì ờ, như vậy là cái màu cam này sẽ kịp tết đây là màu hồng này màu hồng cũng ờ, ra được mầm rất là đẹp đây công cụ của chúng ta lại tiếp tục là một cái dao tem chúng ta tiến hành ngắt ngọn đây là cái cây này là mình ờ, hôm ấy nói gầy quá nên là mình không ngắt mình chỉ ngắt cây bên đây thôi đấy thì cây đây đã ra được hai cái mầm rất đẹp cây đây thì lên cao bây giờ mình sẽ tiến hành ngắt ngọn cái này đi là mình sẽ để này là một hai là ba cặp này vì là mình để cho nó cao một chút đấy và Đấy, mình sẽ tiến hành như vậy là cái ngọn này mình sẽ dầm xuống và và trồng thẳng luôn thì không tỉa nữa thì cái này sẽ là đúc tết luôn thì cái ờ, hoa cam này nó chỉ có khoảng 450 ngày là nó ra hoa như vậy là bây giờ là còn có khoảng hơn 70 ngày nữa là Tết thì cái này dâm mất 10 ngày 10 ngày nó sẽ ra rễ ra rễ thì trồng xuống là vừa Tết Đấy, là, là đẹp Đấy, đây là màu cam nhé màu cam thì chúng ta sẽ đấy cái này à, cái này đó rồi đấy. sau đó chúng ta nhớ cũng uh, tỉa nhổ các quả đi và chúng ta tiến hành bổ sung các cái lượng phân bón vào cho nó để cho cây nó ra mầm đấy, thì mình à, có tưới bổ sung một số cái à, kích rễ à, kích rễ để cho nó uh, rễ nó khỏe thì nó sẽ ra mầm nhanh đấy, như cái cây này các bạn nhìn giống cái clip trước ấy, đấy, mình cũng tỉa những cái cây nó như này thì nhiều bạn bình luận bọn là chết đây mình lấy chính cái cây mà trong clip trước mình đã cắt cho nó đến sát tận đây các bạn nếu các bạn xem lại clip trước mình cắt sát tận dưới này nó chỉ có à, được hai cái lá này nhưng như này này thì các bạn xem đẹp chưa Đó. thì như cây này thì mình không tỉa nữa tại vì đây là màu đỏ màu đỏ thì à, chúng ta sẽ ngắt ngọn lần cuối vào cách tết khoảng 70 à, ngày đấy như vậy là bây giờ cũng chỉ còn hơn 70 ngày nữa thôi nên thì nếu một cây nó to à thì mình sẽ ngắt ngọn lần nữa nhưng cây này thì tương đối bé thì mình sẽ không ngắt ngọn nữa mà mình sẽ để như này và mình chăm sóc ờ, tưới thêm một số cái ờ, kích mầm này các bạn để ý kích mầm này đây thì mầm nó sẽ ra được thêm này nó đang ra các mầm mới đây đấy thì cũng là đẹp đấy thì nó cũng có rất là nhiều hoa và lụa chúng ta lưu ý là trong cái thời điểm này thì cây phát triển rất mạnh nên cái lượng dinh dưỡng cần cao nên các bạn phải bổ sung thường xuyên Đấy, tốt nhất là chúng ta sẽ à, bổ sung định kỳ khoảng 5 đến 7 ngày một lần chúng ta tưới à, các cái à, chất như là lâm thao chúng ta hòa tan ra chúng ta tưới cho mát để cây ra rất là mập Đấy, thế rồi chúng ta có thể phun thêm antonic để kích bón lá dễ phát triển mạnh Đấy có bộ rễ khỏe hơn lá à, xanh thì cây mới à, phát triển tốt các bạn nhé các bạn lưu ý là chúng ta phải ngắt đoạt đồng loạt các cây đấy, để cho nó ra hoa cùng lứa nhau dẫn đến có một số cái ngọn này mình ngắt rất là ngắn đây này đấy, tại vì nó chỉ có hai ba lá thì buộc mình phải chỉ để lại hai cặp lá thôi đấy nên cái ngọn đó mình phải cắt bỏ đi đấy, có những cái ngọn này mình cắt bỏ đi thì ngọn này không thể dâm được vì nó quá ngắn đấy, tất nhiên chúng ta cứ cắm thử xuống biết đâu nó vẫn lên Đấy, tại vì là đấy, ví dụ như cái ờ, ngọn như này thì khả năng mình nghĩ là nó cũng vẫn sẽ lên thôi đấy, nhưng mà các cái cành mà nó dài như này đấy, thì lệ sống hầu như là trăm trăm đấy một điều lưu ý các bạn ngắt ngọn đó là như mình ờ, học hỏi được ờ, trên các hội về cây hoa thực dược ấy thì ngắt ngọn lần cuối màu đỏ nói chung thì là ngắt cách Tết là 70 ngày tức là hôm nay chúng ta còn hơn 70 ngày nữa thì có thể là chúng ta không ngắt ngọn nữa được thì chúng ta sẽ chơi ờ, cây hoa một đỏ nó từ khoảng 23 âm tháng chạp tức là từ ngày tháo quân đấy còn đối với màu cam thì chúng ta sẽ ngắt cách Tết từ 45 50 ngày đấy như đây là màu cam này đấy, thì màu cam này chúng ta sẽ còn ngắt đọt lần tiếp theo nữa còn là màu hồng đấy, màu hồng màu sen màu vàng cách Tết 60 ngày tức là khoảng 20 ngày nữa là chúng ta sẽ phải ngắt cái màu hồng màu sen một lần cuối đó, thì các bạn à, tham khảo như vậy nhá đấy là một cái công thức chung cho mọi cây à, thực dược à, của trong nước nhưng mà nói chung còn phải tùy theo cái à, cây thực tế của các bạn nữa nhá các bạn nhá cái cây các bạn khỏe thì các bạn sẽ ngắt nhiều lần các cây mà nó yếu thì chúng ta sẽ tùy vào và chúng ta ngắt hay không ngắt và việc ngắt đây thì là phục vụ cho nó ra hoa đúng vào thời điểm chúng ta cần tức là chúng ta chơi tết còn các bạn nào mà chỉ coi như là mục đích là trồng à, để ngắm hoa không ấy, thì chúng ta không cần phải căn cứ thời điểm các bạn nhé các bạn cứ uh, ngắt một hai lần cho nó có nhiều mập này thôi sau đó các bạn cứ để tự nhiên là chúng ta chơi hoa từ từ là vừa à, miễn sao chúng ta chăm thật tốt để cho có nhiều mầm đấy thì chúng ta sẽ có những cái lứa hoa chơi đều và liên tục các bạn nhé đây là một cái cây là nó bị à, khi mình trồng mình không để ý nó bị nã cây này đấy, thì cây này bây giờ mình sẽ không ngắt ngọn các bạn nhé đấy, ví dụ như mình sẽ ngắt ngọn đây thì nó sẽ ra được các cái mầm này này đúng chưa thế như mà mình, à, mình sẽ không ngắt ngọn mà mình sẽ nằm nghiêng cây đấy đây tức là chúng ta sẽ bẻ ngang cây như này cây nằm nghiêng cái này ấy, thì tất cả các loại cây nói chung khi bị nằm nghiêng cây nha tức là nằm dạp xuống mặt đất ấy, thì nó sẽ kích thích các cái nách lá này phân hóa để đâm ra các cái chồi mới để chồi nó vươn lên đấy, nó vươn lên đấy, nên là mình sẽ bẻ cái này ra ngang này thì đây sẽ ra được một cặp 2 3 4 5 sẽ ra được 10 cái mầm cộng với ngọn của nó nữa đấy. cành này cũng vậy các bạn này đấy, cũng thế nó cũng ra được rất nhiều mầm thì đây là gọi là phương pháp này là chúng ta là bẻ ngang cây đấy, cho cây nó nằm dạp xuống thế này đây cũng là một cách để, để, để, để cho nó ra nhiều mầm đấy thì cách này là hầu như tất cả các bánh lá đều ra mầm các bạn Đấy. Nên là một số bạn hỏi mình là cách bẻ ngang cây như nào thì đây là mình sẽ mình quay clip này cho các bạn nhìn đấy đấy thì ngay như cái đầu clip mình đã nói là mình sẽ để thử một số cái cây thử dược cho nó ra hoa chơi cái đợt uh, Tết dương lịch này đây đây, đây là một cây đấy. cái cây này mình sẽ à, để lại để mình ngắm hoa đó còn các cây khác mình sẽ tỉa để cho nó đúng Tết thì dẫu sao ờ, ngày Tết thì chúng ta mới có thời gian để chơi và chúng ta ngắm thì nó ý nghĩa hơn rồi thế thì ờ, chúc các bạn sẽ thành công trong ờ, cái công việc chúng ta là yêu thích trồng hoa và tự tay trồng mấy những chậu hoa để chơi Tết các bạn thấy hay thì hãy ấn nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo về cây hoa nói chung và cây thực dược nói riêng mình lại tiếp tục đi tỉa những cái chậu còn lại cho nó đồng loạt phát triển và cùng đồng loạt ra hoa để chơi Tết nha